Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài để xây dựng được phần cấu trúc khi con phải viết một đoạn văn sao cho phù hợp với một trình tự hợp lý. Trước hết, ta sẽ tìm hiểu phần giới hạn. Thế nào là người thân? Hiểu theo nghĩa rộng, đó là những người trong dòng họ nhà con, có tình cảm gắn bó với con. Ví dụ, ông, bà, bố, mẹ hay cô, chị, dì, chú, bác hoặc anh chị em trong gia đình. Như vậy, đây là phần mở rộng. Còn con cũng có thể viết những người sống cùng con, bên con như ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột. Điều thứ hai, khi con kể, con hãy nhớ con đang kể về tình cảm. Mà đã là kể về tình cảm thì điều đó sẽ được bộc lộ qua vẻ mặt, qua giọng nói, qua việc làm. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các con cách khai thác từng phần một. Ví dụ về tình cảm được bộc lộ qua vẻ mặt. Hay tình cảm được bộc lộ qua giọng nói. Hoặc cụ thể qua việc làm. gợi ý cụ thể từng phần này. Với việc mà con tái hiện về tình cảm được bộc lộ qua vẻ mặt, qua khuôn mặt ấy cũng thể hiện được cảm xúc rất rõ nét